Huh? Người kiếp. Ê. Anh yeah. thưa nhé. Yes. Mình chơi nhưng mà mà anh đang con dễ con dễ mà mày. Rồi kéo. Mình chơi nữa đâu. À cũng ba. À kia liên tình mơ mì à. Phong. Ừ, Nhóm cũng ta chết Bụi ba. Ê liên anh Sơn. Ai liên. Ai mất đây mà. Kendi çok kadar